bao năm qua đã có biết bao lần đổi thay trong đời em Chưa thấy thấp thoáng cơn mộng hằng sâu kiếp nơi tâm hồn em Em cố nhớ lấy điều gì Một hình bóng ai vẫn đang đợi chờ Rồi bóng thức giấc trái tim không hề ngủ yên Và năm năm sau cơn gió vô tình dần lối khao khát viết nên một niềm tin cùng bao ước mơ vô tâm số phận ai biết trước đâu ngày mai những cây đắng thăng trầm hơn ghen với ganh đua giữa bao người trên em nhìn lại di vãng vô tình dẫn lối em trên đường đời là những ước muốn khát vọng đam mê tỏa sáng giữa nơi phồn hoa em đã khao khát viết nên một niềm tin cùng bao ước mơ vô tâm số phận ai biết trước đâu ngày mai những cây đắng thăng trầm chuyện em trăm hờn ghen với ganh đua giữa bao người chợt em nhìn lại di vắng xưa ghé ngang qua